美女。 buổi chiều rồi đói chưa mỏi chưa mẹ ơi đấu cả ngày rồi bây giờ xế chiều cô cháu là mỏi rồi bây giờ là 3 giờ dưới chiều con này đấu từ 8 giờ sáng đến giờ rồi cứ thế này thì vào cho mới nhảy đây con rừng không hót luôn rồi vì quá là mệt đánh đi câu giờ thế nhỉ Đấu từ sáng đến chiều luôn Bây giờ là không còn nào hot nữa Mỏi này Chắc phải lau mới đúng nhỉ Mày quay sắp hết pin rồi đèn nữa rồi Vừa tắt máy quay thì mẹ mày nó phi lên đánh Lại đèn lại đèn Trời ơi vừa tắt máy quay xong Rút ra đéo kịp Mẹ Bây giờ là 4 giờ chiều nha anh em Mẹ rút máy quay ra đéo kịp Vãi lồn